đấy thì bài này thì bài nào cũng đổi được không cần phải bài đi theo ví mà bài này bài nhựa ở bên nước ngoài bài Đài Loan bài Trung Quốc bài nào cũng đổi được khi mà anh em sử dụng cái ví này rồi bài xấu bài dở rồi cũng thành bài đẹp anh em hiểu không Ok chào toàn thể anh em hôm nay công ty cờ bạc bịp chúng tôi xin giới thiệu anh em bộ sản phẩm là dùng cho bài lá anh em nhé hỗ trợ anh em là khi lên được những cái, cái ván bài mà đúng ra là anh em phải úp vì nó không có điểm đấy thì là chỉ cần anh em mà sử dụng cái thiết bị này thì 100% là không có điểm sẽ thành có điểm anh em nhé đây giới thiệu anh em đây là sản phẩm ví đổi bài đựng ví đựng tiền bình thường anh em nhé ví đựng tiền bình thường này tất cả các ngăn như bình thường luôn này không có gì cả đây anh em đút thẻ ảnh nhất vào đây thoải mái này thì đây là củ sạc của nó đấy một cái ví này thời gian sử dụng của nó nó rơi tầm là anh em chỉ cần sạc hai tiếng anh em dùng ít nhất tôi đảm bảo cho anh em là dùng hai ngày thoải mái vì không phải là anh em lúc nào cũng đổi anh em chưa không phải là là mình đổi 24 trên 24 và cái này nó không hao pin một tí nào luôn anh em ạ đấy thì đây là sạc của nó đây anh em chỉ cần sạc 2 tiếng thôi sạc 2 tiếng thôi, anh em dùng 2 ngày đảm bảo cho anh em dùng 2 ngày nếu sản phẩm không được 2 ngày đổi sản phẩm khác cho anh em 100% đổi mới bảo hành cho em 6 tháng thời gian sử dụng anh em nhé đấy bài nào cũng có thể đổi được anh em ạ bài nào cũng có thể đổi được đấy thì đây tôi sẽ test cho anh em một vài ván để cho anh em kiểm tra cái chất lượng của nó anh em nhé chỉ đơn giản thực sự là cái khi mà anh em đã dùng cái ví này rồi đấy Đôi khi có nên anh em nên được những cái ván bài ví dụ như là Đây Ví dụ như mình nên được như thế này Thì mình phải bỏ đi thôi chứ còn đánh em sao được cái ván bài này Hoặc là thế này thì đánh em sao được anh em hiểu chưa đấy, Nhưng mà khi mà anh em sử dụng cái ví này rồi đấy Thì chắc chắn là anh em sẽ sẽ đánh được Đấy thì khi mà như này tôi chỉ cần hướng dẫn cho anh em cách tôi sẽ test cho anh em và tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng cái ví này luôn anh em nhé không cần phải bật tắt gì cả anh em chỉ cần khi anh em chơi này ván đầu tiên này anh em luồn vào hoặc cái ván thứ hai anh em luồn vào luồn vào cho tôi một cây bắt buộc là anh em phải luồn vào cho tôi một cây đấy thì là đơn giản ví dụ như thế này mình lên như thế này mình lên được bài này thì chắc chắn là mình phải úp anh em chưa mình úp mà trong đây thì chưa có gì thì mình chỉ cần luồn vào một quay luồn vào cho tôi một quân anh em luồn vào cho tôi một quân xong rồi anh em úp thì thực sự là đây ví dụ mình luồn vào cho mình úp này bài mình không có điểm thì mình cháu úp anh em chưa đấy thì mà khi mà như này này lên được những cái thế bài này có nhiều anh em hỏi bảo là cứ lên được cái thế bài nào là cũng đều đổi được đi nhưng mà không phải anh em nhớ ví dụ anh em lên được thế bài này rồi anh em đổi chỉ được 7 điểm thôi thế nhưng mà có nhiều anh em anh em tôi tiện đây tôi nói luôn là có nhiều anh em này hỏi bảo là ví dụ là lên được cái bài nào cũng có thể đổi được như đúng thật là bài nào cũng đổi được nhưng quan trọng nó có hợp để mà cho mình được được, được điểm to không và được cái ván bài đẹp không anh em hiểu chưa đấy và khi là như này anh em lên được cái này anh em đổi thì chỉ đổi được con 5 này vào lấy lại con 7 con gì đấy thì lên ra thì em chỉ được 7 điểm thôi đấy thì còn tùy phụ thuộc vào kể cả 5 ván mình đổi 3 ván chẳng hạn đấy không nhất thiết là phải ván nào mình cũng đổi anh em hiểu chưa đây là khi mà anh em lên này tôi ví dụ tôi chia cho một ván này tôi chia một ván này chia một ván nhé đây này hướng dẫn ví dụ cho anh em luôn này ví dụ cho anh em luôn này như ván này thì không ai đổi được nữa rồi anh em ạ đấy thực tế này đây là thực tế nha anh em nhá như ván này thì không thể đổi được nữa rồi này đấy thì chia ván thứ hai cho anh em cho anh em xem này đây như thế này thì anh em không cần phải đổi nữa vì bà mình đã 7 điểm rồi thì cũng không nhất thiết phải đổi nữa đấy 7 điểm thì đã to rồi tôi sẽ chơi thực thực thực, thực tế này để cho anh em kiểm định luôn anh em hiểu chưa Đấy, ví dụ như mình lên được cái bài như thế này mình đổi con đổi anh em đổi cho tôi con 6 vào là mình lấy cái 7 điểm anh em biết chưa anh em đổi cho tôi này hướng dẫn cho anh em cách sử dụng luôn này anh em chỉ cần để vào như này anh em như này là anh em có có hàng 7 điểm rồi này đấy và khi bây giờ anh em phải nhớ cho tôi trong đây là con 6 anh em nhé ví dụ lên được cái thế bài như này thì đây là mình sẽ có năm số 7 mình chỉ cần như này nhìn nhìn theo tay tôi này hướng dẫn cho anh em này nhìn theo tay tôi này anh em có cần cái gì đâu anh em chỉ cần như thế này thôi này một tay tôi cũng đổi được anh em hiểu chưa một tay tôi cũng đổi được không cần nhất thiết phải hai tay mà một tay tôi cũng đổi được cực kỳ đơn giản luôn đấy thì bài này thì bài nào cũng đổi được không cần phải bài đi theo ví mà bài này bài nhựa ở bên nước ngoài bài đài loan bài trung quốc bài nào cũng đổi được đấy thì bài này thì là anh em chỉ cần đi quán tạp hóa thôi ví này thì thực sự rất cơ động anh em đến anh, anh em chỉ cần đặt cho tôi cái ví này ở trước mặt như này đấy thì nó sẽ đổi được chứ không nhất thiết là cần phải là đi cầm theo bài của nó đấy thì cho anh em xem là đổi luôn này anh em chỉ cần đưa vào này này đưa vào này nó tự đẩy ra anh em nhá anh em chỉ cần đưa vào nó tự đẩy ra không có gì cầu kỳ cả nó cực kỳ nhanh đấy anh em nhìn thấy chưa đấy thì không có gì mà khó khi mà anh em sử dụng cái ví này rồi bài xấu bài dở rồi cũng thành bài đẹp anh em hiểu không và 5 ván mình chỉ cần đổi được ba thôi chứ còn không thể nào mà phát nào bài mình cũng có liêng hay là phát nào cũng chín điểm thì nó nó, nó không ai nghe được anh em hiểu không thì thôi cũng phải có ván thắng ván thua nhưng cái ví này nó sẽ hỗ trợ cho anh em đến 8 năm 90 phần trăm anh em hiểu chưa còn phụ thuộc vào là là là mình có muốn đổi hay không thôi chứ còn nếu ví dụ ván nào anh em đổi thì ván nào anh em cũng thắng anh em hiểu chưa <coughs> đấy thì đây này anh em đổi thì cực kỳ nhanh cực kỳ dễ dàng luôn đổi liên tục luôn này đổi liên tục trong thời gian hai ngày anh em đổi liên tục anh em chỉ cần sạc hai tiếng và sau mỗi lần chơi đấy thì về anh em về anh em tôi đảm bảo anh em là không bao giờ chơi hết được pin của nó sau mỗi lần chơi anh em chỉ cần ấn vào nút này anh em ấn vào nút này là nó tự đẩy bài ra có thế thôi đấy thì là cảm ơn anh em đã xem video của mình thì những anh em nào đang quan tâm những cái dòng gọi là thiết bị đồ cầu bịp thì anh em liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua số điện thoại tôi ghi mở màn hình đấy hoặc là anh em để lại số điện thoại chúng tôi sẽ gọi điện đến và chúng tôi tư vấn cho anh em đàng hoàng không mất phí anh em ơi vì anh em là giao lưu đấy giao lưu để nó ra được cái thành thành quả và nó rút ra được cái kinh nghiệm đấy thì mọi sự là cảm ơn anh em là đã xem cái video của mình chào toàn thể anh em